chúng ta đều có đầy đủ nguồn lực để thành công rồi chúng ta đã có kiến thức rồi chúng ta đã là chuyên gia trong lĩnh vực của mình rồi việc còn lại là đóng gói và đi ra ngoài kia và chia sẻ và đem thu nhập về cho bản thân mình đem giá trị trao cho khách hàng ok không các anh chị rồi có một cái câu nói triết lý ha các anh chị you only live once có nghĩa là gì các anh chị chúng ta chỉ sống trong cuộc đời này có một lần thôi muốn cái gì thì hãy hành động đi muốn cái gì thì hãy đạt đi đừng chờ đợi nữa ha các anh chị ha chờ đợi nó sẽ rất lâu làm tới đâu thì chúng ta học hỏi và cải tiến tới đó hoàn thành quan trọng hơn hoàn hảo đừng đợi hoàn hảo rồi chúng ta mới làm chuyên gia đừng bao giờ nói là tôi phải là chuyên gia rồi tôi mới chia sẻ hãy chia sẻ đi rồi các anh chị mới trở thành chuyên gia ok không các anh chị chị cho anh chị thêm tí năng lượng à rồi hãy vượt qua vùng an toàn của mình đi vượt ngưỡng đi xéo vào kén của mình đi thoát ra khỏi vùng an toàn đứng lên sân khấu hoặc đứng lên trên các phòng dung để mà chia sẻ đi anh chị ban đầu kia là người gì rất là sao à nhút nhát rất là ít nói người ta hay nói là hiền đó các anh chị thậm chí là nó có hơi phần nữ tính luôn anh chị à tại vì mình có cảm giác là cái giọng nói mình rất là yếu rất là mềm rất là nhẹ nhàng rất là tử tế rất là hiền lành khi mà khi gặp anh khoa trong lớp mình á và chồng của bạn ánh á anh khoa khi thấy y chang hình ảnh của mình ngày xưa chỉ có điều là không đẹp trai bằng anh khoa thôi có thể anh nói một cái giọng rất là mềm rất là nhẹ nhàng rất là hiền lành rất là tử tế mình thấy là cái hình ảnh ngày xưa của mình trong cái hình bóng của anh khoa à, các anh chị ha chỉ có điều là không có đẹp trai như ảnh thôi rồi cái nữa là gì hãy vượt qua nỗi sợ đi nỗi sợ là không có thật nha các anh chị 95% tất cả nỗi sợ đều là do chúng ta tưởng tượng ra mà thôi Hay vượt rào đi hay xé bỏ kén đi tất cả nỗi sợ đều không có thật. đừng sợ người ta đánh giá và phán xét việc của chúng ta là đạt mục tiêu đừng quan tâm đến người khác anh chị ha và có một câu nói để truyền động lực cho anh chị đó là gì người khác làm được thì tôi cũng làm được người khác làm được tôi làm tốt hơn hãy nhậm câu này liên tục nha anh chị người khác làm được thì tôi cũng làm được người khác làm được tôi làm tốt hơn rồi hãy gia tăng cái sự chịu khó và giảm cái sự khó chịu đi hãy nỗ lực cố gắng đi hãy siêng năng đi và giảm đi những cái khó chịu giảm đi những cái phàn nàn lời trách móc chê bai đi tiêu cực đi và có một điều nha các anh chị à chúng ta sẽ không bao giờ có được những điều chúng ta muốn đâu chúng ta chỉ có được những gì chúng ta xứng đáng thôi chúng ta sẽ không bao giờ có được những gì chúng ta muốn đâu chúng ta chỉ có được những gì mà chúng ta xứng đáng nha các chị ha hãy trở nên xứng đáng muốn có những mối quan hệ tuyệt vời và chất lượng thì chúng ta phải là người chất lượng và tuyệt vời có đúng không các anh chị mọi thứ bên trong chúng ta có thì bên ngoài chúng ta mới có chúng ta phải xây dựng giá trị bên trong thì cái cái giá trị vật chất bên ngoài nó mới sẽ tới và nó xứng đáng với cái bên trong của chúng ta ha và nếu như làm bất kỳ một việc gì mà anh chị thấy khó không biết làm không biết cách làm bị khừng lại thì anh chị hãy đặt ra ba câu hỏi 3 k nha kiến thức tôi cần kiến thức gì để tôi làm được việc này thứ hai tôi cần kỹ năng gì để tôi giải quyết việc này và cái thứ ba tôi cần có những kinh nghiệm gì để giải quyết việc này còn việc của chúng ta là đi giải quyết từng ca một thì tự nhiên việc nó sẽ xong và cuối cùng là gì chúng ta phải luôn luôn hướng đến việc sở hữu một cái hệ thống một cái phếu hoặc một cái gì đó để giúp chúng ta đi nhanh hơn về phương pháp ha các anh chị ha